Hello, xin chào tất cả các bạn quý team mà mình là Điềm đây. Dạ. À, hôm nay Điềm rất là vui là là quay trở lại cùng với các bạn trong chuỗi series video hướng dẫn cho các anh chị làm thế nào để có thể chinh phục được tự, tự do tài chính từ trade cho tới phát triển à, member và ref đối với quý team. Thì trong video này là video thứ ba Điềm sẽ chia sẻ cho các chị về thế đánh thứ ba. À, thế đánh thứ ba trong chuỗi à, ba uh, cái thế đánh của của của, của Điềm. Thì trong cái à, chuỗi thế đánh này nó rất đơn giản thôi hai video trước là điểm đã chia sẻ cho anh chị về cái đánh đánh theo đánh theo trend đó là như cái cây này gọi là đánh theo trend xanh đi lên à, trend xanh đi lên và thế cá sấu săn mồi đó cá sấu săn mồi là cái gì ạ là khi mà nó chạm cản trên ừ, đến chờ xuống đỏ thì chúng ta sẽ theo lệnh đỏ thì cái thế đánh thứ ba nó cũng nằm ở đây các chị à thế đánh thứ ba ờ, mình có thể nhìn vào cái cây nến này này các chị mình nhìn vào cái cây nến này các anh chị sẽ thấy ha dấu hiệu nhận biết của nó là ba cây nến lên xanh cây nến chờ và đặc biệt là cái cây nến chờ hai cây hoặc là ba cây lên xanh cây nến chờ nha các chị lên xanh như thế này thì chúng ta sẽ theo một lệnh đỏ đây chính xác là cái thế mà điểm muốn nói với các chị luôn hai hoặc là ba cái nến lên xanh thì chúng ta theo một lệnh đỏ đây gọi là mình đánh bằng bằng tín hiệu mình đánh bằng hình thế nến các chị đồng ý với điểm ok với điểm không ạ đó đó đây chính là cái thế mà mà điểm muốn chia sẻ với chị luôn thì các anh chị chỉ cần nhìn vào cái hình thế nến này để mà các chị rèn luyện là được rồi đúng không ạ hai hoặc là ba cái nến lên xanh thì chúng ta sẽ theo một đường đỏ đó và tương tự như vậy ứng với cái cây nến này luôn nè các chị ứng với cái cây nến này nè hai hoặc là ba cây nến nến nến đỏ xuống cây nến chờ đi xuống đỏ này thì, thì chúng ta sẽ theo một lệnh xanh ok không các chị đó đó là câu chuyện cây này nó xuống đỏ không sao cả anh chị bởi vì cây này nếu mà nó xuống đỏ thì nó đang nó đang tạo trend nó đang tạo trend đỏ đúng không ứng với cái hình thế nến này đúng không ạ à cái quản lý vốn ứng với hình thế nến này là sao ạ đánh với cái tín hiệu này đánh với cái tín hiệu này thắng là thắng thua là thua có nghĩa là sao ạ chúng ta không gấp không gấp lệnh nha các chị không gấp lệnh thắng là thắng thua là thua không gấp lệnh đó đây là cái hình thế nên mà điểm muốn chia sẻ cho các anh chị ha các anh chị hãy theo dõi các anh chị hãy theo dõi thị trường và các anh chị sẽ thấy nó thường xuyên xuất hiện trong thị trường và chúng ta cứ thế mà đánh rồi ok cảm ơn các anh chị rất nhiều đã xem video này nếu các thì các anh chị thấy hay thì các anh chị có thể là gì ạ à, comment với đề gì mà muốn góp ý thảo luận thêm điều gì thì các chị có thể lên trên group để chúng ta cùng chat và cùng thảo luận ứng với hình thế đến đó chúc các anh chị thành công với cái, với cái hình thế đến vừa rồi mình điểm chia sẻ chào tạm biệt